hạt mưa rơi xuống không gian lặng yên suy tư vẫn luôn ngồi mộng hãy cho nó phía sau cầm nhớ mong em baby Vì say mê ánh mắt yêu luôn gặp ở môi Muốn nói với cả thế giới chỉ thương em mà thôi Đám đuôi u cháy lên ngọn lửa tình yêu Bùng lên mạnh mẽ và tiêu đốt baby that's what I feel My girl I'm waiting đời tám trong một kiêu xa đôi chân thướt tha mặn mà đen Nhạc si tình ngay cho nó phía sau thầm nhớ mong em về Vì say mê ánh mắt yêu luôn gặp ở môi Muốn nói với cả thế giới chỉ thương em mà thôi Đắm đôi u cháy lên ngọn lửa tình yêu Bùng lên mạnh mẽ và tiêu đốt baby that's why I feel em chờ em một khi chờ em đến bao giờ đêm khô cả trời không còn ngày sau thì anh vẫn ở đây và cho em anh em đã có người ở bên